mùng 8 tháng 12 năm Tân Sửu, Chùa Ba Vàng đã tổ chức khóa tu bắt quan trai giới trực tuyến để quý Phật tử có thể hướng tâm tu tập, thọ nhận giới một ngày một đêm thanh tịnh. Hôm nay, mùng 9 tháng 12 năm Tân Sửu, tức ngày 11 tháng 1 năm 2021, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ, Chư Tăng sẽ quang lâm tác lễ xả giới bắt quan trai. Giờ này đã sắp đến thời khóa xả giới bắt quan trai,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

golden camel. thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thân hiền duyên khởi quang minh đài xưng tính tác Phật sự phổ huân chư chúng sinh giai phát bồ đề tâm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 sự cắt cử của chư Tăng thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử thỉnh chư Tăng chúng con chứng minh cho các Phật tử được xã giới bát quan trai. Nguyện từ nơi công đức chân thật tu tập giữ gìn giới Pháp, cùng công đức phát sinh từ lòng thần kính tam bảo của các Phật tử, mà được sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cùng sự ủng hộ của các chúng chư thiên thiện thần hộ Pháp,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 À, đại à, à, từ đại bi thương chúng sinh ơi đại hỷ đại xa cứu hàm thức ơi tướng đẹp mà sáng người dùng sáng nghĩa chúng con chí tâm thành đảnh lễ chỉ tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tôn hư không à, khắp à, pháp à, giới chỉ tâm đại lễ tất cả sinh à, pháp ba đời tột hư không à, khắp à, pháp giới chỉ tâm đành lễ a tất na cả tăng a bậc a hiền thánh ba đời tốt hư a không khắp pháp giới pháp phật na sâu màu chẳng gì à, hơn à, trăm à, ngàn muốn kiếp ma khó được gặp nay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 Na ờ, bổn na ờ, sư thích ờ, ca mâu ni ơi nam mô phật na bổn na sư thích ca mâu ni chúng con xin cung thỉnh chư tăng an tọa nơi bàn chứng minh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 Hôm qua là ngày mùng 8 tháng 12 năm Tân Sửu, chúng con được quý thầy truyền truyền trao bát quan trai giới, học hạnh người xuất gia, một ngày một đêm thanh tịnh. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12, tại thời điểm này tuy chưa đủ thời gian 24 giờ, nhưng vì gia duyên ràng buộc, chúng con thành kính cầu thỉnh Đại Đức Giới Sư, chứng minh cho phép chúng con được xả giới,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 Kính bạch Đại Đức Giới Sư, trên chúng con đã được quý Thầy hứa khả cho rồi, lại còn ban cho chúng con những dòng giữa Pháp vô cùng quý giá. Chúng con là nguyện sẽ cố gắng thực hành giới Pháp của Như Lai, trau dồi giới định tuệ, sửa đổi thân tâm để cuộc sống được an lạc. Chúng con thành kính tri ân trên Sư Phụ, cùng Đại Tăng, tri ân trên Đại Đức Giới Sư, kính chúc quý Thầy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 à, năm Tân Sửu là ngày tu bát quan trai giới à, định kỳ à, và là ngày à, tu à, bát quan trai giới cuối cùng à, của năm Tân Sửu à, và nhằm ngày vía kỷ niệm à, Đức Phật Thích Ca Thần Đạo một ngày rất là đặc biệt à, các Phật tử chúng ta đã có một ngày à, tu tập à, rất là à, tinh tấn à, kính thưa toàn thể đại chúng à, thì à, chúng ta được à, sư phụ giáo dưỡng thì chúng ta cũng biết rồi à, được thân người là khó gặp được Phật pháp là khó à, quý Phật tử à, nay đã có duyên à, gặp được Tam Bảo gặp được bậc à, minh sư gặp được sư phụ và tăng đoàn tu hành à, trang nghiêm à, thân tình là một môi trường tốt để cho à, các Phật tử chúng ta nương à, nương nhờ thực hành lời Phật dạy. Ấy, nhờ cái nhân duyên phúc báo này ấy mà nhiều kiếp sau à, các Phật tử chúng ta sẽ được à, kết duyên sâu dày với Tam Bảo rồi tinh tấn trên con đường à, tu tập cầu đạo giải thoát mà sớm được à, vượt thoát sinh tử luân hồi. Đây là một cái à, nhân duyên rất là thù thắng và chúng ta à, biết đây là nhờ ân đức của Tam Bảo và gần nhất là ân đức của Sư Phụ. Đấy, và quý Phật tử thì cũng được à, sinh hoạt trong à, câu lạc bộ được các bậc thiện hữu tri thức cũng nâng đỡ hướng dẫn à, tu tập theo sự giảng dạy của sư phụ đấy thì kính thưa thần đại chúng thì sư phụ thì vẫn thường giảng chúng ta về sự vô thường à, của thế gian này mạng sống rất là mong manh sớm còn tối mất và không biết là vô thường sẽ đến với chúng ta lúc nào đấy rồi khi mất đi à, mà nếu như không có sự tu tập đấy thì sẽ theo nghiệp mà tái sinh trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi đọa vào các cái cảnh giới đau khổ nhất là ba cõi dữ địa ngục ngạ quỷ và và súc sinh đấy mà quý phật tử chúng ta cũng biết gieo nhân gặt quả ngay trong hiện kiếp này à, nhân loại của chúng ta đang đối diện với một đại dịch rất là à, nhiều cái đau khổ, đau thương đấy. Và chúng sinh à, và chúng ta phải sống trong nỗi bất an và sợ hãi đấy. Thì quý Phật tử chúng ta à, nhớ là gieo nhân thì thì sẽ gặt quả đấy nên à, nhờ nhờ vào lời giáo dưỡng của Sư Phụ, nhờ vào vào sự hướng dẫn nâng đỡ của các bậc thường hiểu tri thức mà chúng ta cố gắng tinh tấn tu tập nha. Đấy thì chúng ta đã vừa qua một năm à, tu tập bác quan trai giới mà công đức bác quan trai giới thì rất là là lớn đấy đấy như à, lúc nãy ừ, Ờ, bạn MC cũng có à, tán thán công đức của bác qua thế giới đấy là à, vượt thoát được vượt thoát cõi trời cõi người đấy như công đức của à, mạc lợi phu nhân tu bác qua thế giới được Phật khen ngợi là gì công đức to lớn mà lấy hết số chân bảo của 16 nước giàu có mà đem bố thí cũng so sánh gì không bằng bao nhiêu như là một hạt đậu mà so với núi Tu Di. Thế là các Phật tử chúng ta có một năm tu bác quan trai giới, nếu ai tinh tấn tu tập là chúng ta được vô lượng phúc báo nhé. Rồi bây giờ à, hôm thì các Phật tử thì cũng chưa đủ à, 24 tiếng tu tập à, bác quan trai giới. Tuy nhiên, đấy các Phật tử cũng có bạch thỉnh là vì gia duyên ràng buộc nên muốn à, xin được uh, xả bác con trai giới sớm Đấy, thì các thầy uh, được sự cho phép trên sư phụ và đại tăng thì tác lễ để uh, xả bác con trai giới cho các phật tử để được trở về cuộc sống uh, tu tập uh, tại gia nhé uh, Thế chúng ta nếu ai mà giữ năm giới thì vẫn tiếp tục giữ gìn năm giới tu tập đấy còn giới bác con trai ấy, thì nếu như mà à, không không có chư tăng để xả giới cho thì à, sau 24 tiếng đấy thì phát nguyện chúng ta thọ giữ có một ngày thôi nên giới này cũng có tính chất là là tự xả nhé rồi thì quý thầy à, rất là tán thán tinh thần tu tập của à, quý phật tử và xin chúc cho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 để chúng ta tụng kinh nhé tám điều giác ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử Phật ngày đêm nên trí tâm mà nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân điều giác ngộ thứ nhất thế gian vốn vô thường cõi nước rất mong manh bốn đại lại khổ không năm ấm là vô ngã luôn sinh diệt biên đồi giả dạ vui không có chủ tâm là nguồn việc ác thân là rừng nghiệp tội à, nếu quan sát như thế à, dần dần lìa sinh tử điều giác ngộ thứ hai ta muốn nhiều là khổ bao sinh tử nhọc nhằn à, đều từ tham dục khởi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 ra khỏi ngục âm giới điều giác ngộ thứ năm ngu si phải sinh từ nên bồ tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều à, để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biển tài à, rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả điều giác ngộ thứ sáu nghèo khổ ấy oan hờn thường kết nhiều duyên ác bồ tát hành bố thí bình đẳng với oán thân không nhớ đến lỗi cũ không ghét bỏ người ác điều giác ngộ thứ bảy năm dùng là tai họa thân dấu ở cõi tùng nhưng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 đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo tu từ bi trí tuệ à, nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ niết bàn à, rồi trở lại sinh tử độ thoát các chúng sinh à, cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ xa lìa năm món dục tu tâm theo thánh đạo à, nếu người đệ tử Phật là tứ di tam điều này sẽ ở trong mỗi niệm diệt được vô lượng tội thẳng tiến đến bồ đề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 hồi hướng cho các Phật, quý Phật tử cùng gia đình được sở cầu như ý mạng vị bình an, gia đạo hưng long thiện căn khai phát phúc lành tăng trưởng, các sự cát tường bình an vượt qua đại dịch. Lại nguyện cho các thiện tín Phật tử lòng tin kiên cố nơi Phật Pháp, tinh tấn không lui, phát tâm Bồ Đề, hành các thiện Pháp, hộ trì tam bảo ủng hộ chúng tăng, tuyên dương chính Pháp, Nguyện hồi hướng cho các chúng vong linh gia tiên, các vong linh oan gia trái chủ oán kết hợp duyên với các quý Phật tử, được nương công đức này mà tăng trưởng phúc lành, xả bỏ lầm mê xa rời chấp trước, thần thức khinh an, trí tuệ khai minh, tu theo Phật Pháp, sớm tái sinh vào cảnh giới an lành, gặp tam bảo tu hành mau thoát khổ. Hồi hướng cho các đức hộ Pháp hộ trì tam bảo,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 có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thầy đều thể nhập vô sinh nhân nguyện tiêu ba chương sách phiền não nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 đồng được lên ngôi vô thượng giang tự quý y phật nguyện nguyện cho chúng sinh ơi hiểu cho chúng ma sinh ơi hạ thâm ma nhập mà kính à, tạng người à, trí tuệ như à, biển nguyện cho chúng à, sinh ơi à, à, quản lý đại chúng ơi hết thầy không ngại